Send me pieces back together now What's your vision? À, xin chào tất cả các bạn à, đặc biệt là đối với các bạn đang hướng dẫn cho à, bé lớp 1 à, luyện chữ sáng tạo à, hoặc là các mẹ muốn cho con à, luyện chữ sáng tạo ừ, thì hôm nay cô long sẽ chia sẻ à, cách đơn giản nhất một cái mẹo rất là đơn giản để giúp cho bé lớp 1 dễ dàng luyện được bộ chữ sáng tạo đầu tiên à, thì để hướng dẫn cho bé viết sáng tạo thì mình cứ cho bé viết chữ hoa một cách rất bình thường à, rồi sau đó mình sẽ à, hướng dẫn cho bé gắn thêm những cái nét sáng tạo để được một bộ chữ sáng tạo rồi bây giờ à, các bạn hãy theo dõi nha đã hoàn thành à, như thế này mình đã được một bộ chữ sáng tạo cũng cực kỳ là dễ thương à, rất là đơn giản và bé sẽ dễ dàng à, trong việc nhớ các nét à, và viết được chữ sáng tạo một cách rất là dễ dàng các bạn hãy đăng ký kênh à, và theo dõi các video tiếp theo ha xin chào và hẹn gặp lại Send me pieces up back together now. What's your vision?